Hoàng Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Và mình là Hoàng Giang đến từ hoangvanggiang.com Và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh YouTube Hoàng Giang ấy Thì nhớ nút à, subscribe à, đăng kênh YouTube Cũng như à, bật nút chuông báo nữa chọn là tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn là miễn phí từ Hoàng Giang nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn là một app chúng ta đặt thế nào để kiếm tiền ngay trên chính điện thoại của bạn luôn nha. Ok thì ở ờ, link ờ, đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung video nha. Sau bạn click bấm chọn link đó, nó này sẽ một giao diện như thế này. Đầu tiên nhất là mục email thì bạn sẽ là nhập địa chỉ email của bạn vào nha. Sau đó mục login password này thì bạn tiến hành tạo mật khẩu đăng nhập. Kế nữa mục confirm do password thì bạn tiến hành nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên nha. Rồi sau đó mục transaction password ý, thì bạn tiến hành tạo mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán đấy rồi kế nữa ở một uh, mã mời mã thiệu thì bạn uh, giữ nguyên cho mình nha. cuối cùng nhấn vào nút uh, register now này để tiến hành uh, đăng ký tạm tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành uh, đăng nhập như bình thường nha và chia sẻ thêm ý, khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công ấy chúng ta sẽ tặng ngay uh, 8 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha Ok và đối với app này ấy, chúng ta sẽ tiến hành nạp thêm uh, ít nhất hai u nữa để chúng ta có thể uh, đủ điều kiện để kiếm tiền nha Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? bạn sẽ nhấn mục uh, recharge ở mục uh, home tức là trang chủ cho mình này giờ thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví của thực hóa mạng uh, TLC 20 này và nhấn vào copy để thành uh, sao chép này sau đó truy cập vào các sàn hoặc uh, ví tiền tử như Binance, chunet, MetaMask rồi Onet vân vân nha kế tiếp vào uh, quét mã QR này hoặc là chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nha thì ok bây giờ mình sẽ hành nạp tiền luôn để bạn quan sát dễ dụ nha ví dụ đây mình uh, truy cập vào ví Binance của mình nha thì uh, chia sẻ thêm ấy bạn nào mà chưa có tài khoản Binance ấy mình sẽ để link uh, đăng ký ở dưới phần uh, mô tả nội dung của việc nha khi bạn là uh, đăng ký qua link đó ấy, thì bạn sẽ được giảm ngay uh, 10% phí giao dịch ok thì ở giao diện là trang chủ của ví uh, Binance ấy bạn sẽ nhấn vào mục uh, ví ở góc bên phải dưới cùng như mình này sau đó chọn là ví giao ngay nha kế tiếp nhấn vào root này sau đó mục tìm này thì bạn sẽ đánh là tìm đồng UST này rồi nhấn vào này tiếp theo chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nha rồi mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh là dán địa chỉ ví UT vừa nãy ở trên kia vào đây nha. Sau đó mục à, mạng lưới này thì bạn tiến hành là chọn mạng tròn tức là TDC20 cho mình này, ở cuối cùng đây này. Rồi tiếp theo là mục à, số lượng ấy, thì bạn sẽ đánh à, nhập số ET bạn muốn làm nha. Và lưu ý nhá, là vừa nãy chúng ta phải làm ít nhất 2 u vào app kia đúng không? Và min nạp ở trên sàn Binance này này sẽ là 10 u nhá. Ok, dù đây mình sẽ làm 10 u chẳng hạn này. Đó thì mình sẽ nhận được 9,2 u ở trên app kia nha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 là đây như mình chia sẻ ở đầu video ấy là chúng ta sẽ là đặt đơn ảo để kiếm tiền nhá và chúng ta có thể à, đặt đơn ảo ở trên à, rất nhiều sàn như à, Shopee này rồi Flipkart này hay là Best Buy hay là eBay cũng như là Lazada rồi Walmart rồi kế nữa là Amazon nha đó và đối với các sàn này chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp lên VIP để chúng ta có thể kiếm tiền nha Ok vậy làm sao chúng ta có thể nâng cấp lên VIP ạ bạn sẽ nhấn vào mục VIP này này rồi thì bạn quan sát này cấp VIP của hiện tại của mình đang ở đây này là current status này đó kế tiếp kéo xuống này nếu bạn muốn à, nâng cấp lên à, các cấp vip cao hơn ấy thì bạn sẽ nhấn vào join now này như đối với vip 2 này thì bạn sẽ cần 20 à, u nha tức là số tiền ở trong ví của bạn ấy phải có tổng là 20 u nha ok rồi đối với cấp vip tiếp theo này là 90 u này đó cũng như là cấp vip cuối cùng là amazon này sẽ là 9.990 u nha tức là vip 8 đây này ok bây giờ mình sẽ quay chuyển một hôm này tức là trang chủ này sau đó nhấn vào cấp vip của mình này Kế tiếp ở đây thì bạn sẽ đành à, chọn một trong ngẫu nhiên các mặt hàng đây nhá. Đó ví dụ đây mình chọn cái này chẳng hạn này thì bạn quan sát này, giá của găng tay này sẽ là 10 u. Lên à, như mình chia sẻ ở đầu video ấy là khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công, chúng ta sẽ được có 8 u miễn phí đúng không? Thì chúng ta cần phải làm ít 2 u vào nữa để chúng ta có thể đủ điều kiện để kiếm tiền ở trên app này nhá. Ok, mình sẽ nhấn vào này. Sau đó nhấn vào submit để xác nhận đây. Ok, như vậy là mình đã đặt xong à, một đơn thành công. Tiếp theo mình sẽ đặt đơn thứ hai này, tương tự như thế này, nhấn vào này sau đó nhấn submit này xác nhận này đó những đơn thành công của bạn ấy thì sẽ một cơm bí liên từ thế này vừa xong mình đã đặt hai đơn thành công này và chỉ thêm ấy là đối với vip hiện tại của mình ấy đây bạn có thể quan sát này là daily tag ấy tức là mỗi ngày mình có thể đặt uh, tối đa 10 đơn nha và thu nhập hoa hồng của mình ấy sẽ là 0,5 đô này ok mình sẽ tiếp tục là đặt tiếp nữa nha đặt đủ 10 đơn thì thôi sau đó rút tiền này Ok à, đơn cuối cùng này Rồi như vậy mình đã hoàn thành xong à, đủ 10 đơn rồi nha Thì đó là cách kiếm tiền nhất, cách kiếm tiền chính ở trên em này nha Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ video cho bạn là cách kiếm tiền thứ hai. Cách kiếm tiền này hoàn toàn miễn phí luôn nha. Bằng cách bạn sẽ chia sẻ link à, giới thiệu bạn bè nha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link giới thiệu ạ? Bạn sẽ nhấn vào mục team ở góc bên dưới cùng này này. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có mã mời của bạn cũng như là đường link giới thiệu nha bạn nhấn vào copy để hành sao chép mã mời này này cũng như là sao chép đường link này sau đó chia sẻ cho bạn bè người thân hoặc uh, chia sẻ lên các trang mạng xã hội hoặc uh, group hội nhóm như nhóm uh, Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram khi người uh, đăng ký qua link uh, của bạn đây này hoặc là nhập mã mời của bạn thì bạn uh, sẽ nhận được hồng nha và đối với app này chúng ta sẽ có hai tầng dev này bạn quan sát này là team A tức là tầng 1 rồi team B tức là tầng 2 đấy thì đó là những cách kiếm tiền ở trên app này nha tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ha bạn sẽ quay trở lại mục uh, à, trang chủ này sau đó nhấn vào withdraw để tiến hành rút tiền này thì uh, trước khi rút tiền ý, thì bạn sẽ hành uh, thêm phương thức thanh toán tức là thêm địa chỉ ví tiền tử để chúng ta có thể uh, rút tiền mình nhá nhấn vào edit now này sau đó chọn uh, add withdrawal method nha rồi một cái enter ấy, thì chúng ta có thể rút tiền qua đồng UST hoặc uh, USDC này đều là đồng uh, đô la nha sau đó mục uh, network tức là mạng lưới thì bạn sẽ hành uh, chọn mạng này ở đây thì chỉ có một mạng là TDC 20 thôi nha rồi kế tiếp vào một uh, Enter Network Address ấy, thì bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví tiền tử bạn muốn rút tiền về nhá. Ở trên các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Trillnet, Metamask, rồi Alert vân vân ha. Rồi kế nữa một uh, Transaction à, Password ấy, thì bạn tiến hành nhập mật khẩu rút tiền tức là mật khẩu thanh toán lúc chúng ta đăng ký tài khoản chúng ta đã tạo rồi nhá. Cuối cùng nhấn vào Submit để tiến hành thêm địa chỉ ví tiền tử này. Ok như vậy mình đã rút tiền thành công rồi nhá. Đó ở mục uh, Withdraw Record này, mình đã rút ra 0,5 đô và hiện tại trạng thái đang là under review tức là đang chờ xét duyệt ha rồi thì uh, sau tầm khoảng một phút thôi là mình đã được uh, duyệt tiếp tiền thành công bây giờ thì mình sẽ tiến hành uh, truy cập vào ví tiền tử của mình xem tiền của mình đã được cộng hay chưa nhá. ok thì bảo quan sát này là ở ví Binance của mình ấy là mình đã được nhận là 0,5 u thành công rồi nhá. mình thấy app này rút tiền về cực kỳ nhanh luôn nha rồi thì đó là cách rút tiền ở trên app này thì như vậy là Hoàng Giang đã chia sẻ giới thiệu cho bạn là app đặt đơn kiếm tiền này thì bạn nào quan tâm muốn tham gia ấy